Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, ờ, Tiếng Bóng Đá cũng như là cái kênh uh, ờ, Tiếng Soi Kèo này nha Thì uh, trong video này Tiến sẽ nhận định phân tích cho anh em cái trận đấu tại vòng 1-8 cúp C2 châu Âu giữa Sporting với Arsenal Thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 0 giờ 45 khuya hôm nay nha anh em Đấy, ok và trước khi đến với cái video phân tích cái trận đấu ngày hôm nay thì Tiến có đôi lời muốn gửi đến anh em mà à, những cái anh em nào ấy đã theo dõi cũng đã, và đã biết tiếng trên YouTube thì uh, chắc cũng hiểu rõ là những cái mã kèo mà tiến đưa lên youtube cho anh em chỉ là những cái mã kèo uh, tham khảo mà thôi đấy tất nhiên là những mã kèo đó sẽ có uh, những trận thắng trận thua uh, còn uh, còn còn chứ không phải là những uh, cái mã kèo này lúc nào cũng sẽ ăn một trăm hết đấy À, còn những cái mã kèo VIP này, kèo chuẩn thì trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng lúc đó Tiến sẽ đẩy các mã kèo này chuẩn hơn cho anh em uh, theo trên nhóm. Đấy, còn cái điều kiện mà để vào nhóm thì ờ, rất là đơn giản thôi nha anh em chỉ cần anh em có một cái ờ, số vốn nhất định này ít nhất thì cũng từ ờ, một hai củ trở lên là được vì với cái số vốn này tiến mới có thể chia kèo cho anh em ra vào để anh em kiếm lãi đấy chứ anh em mà cầm vài trăm rồi vào nhóm này xin kèo rồi rồi rồi à, thì tiến khuyên cho anh em là không nên vào làm cái gì hết mà hãy để cái số tiền đó mà anh em ăn uống uống cà phê đi chứ anh em đừng có nghĩ tới cái việc mà cầm vài trăm vô là sẽ ăn lên vài củ à, Ờ, rồi, ăn lên vài chục củ nữa cái chuyện nó không có đâu nha anh em đấy còn nếu anh em thật sự mà cũng muốn đầu tư hiệu quả vào, vào cái mũ banh, banh bóng này này thì uh, cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiến có để trên màn hình của cái uh, video này đấy ok thì quay lại với trận đấu giữa sporting với arsenal thì trước tiên tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo của cái cặp đấu này nha đây thì nhà cái đã đưa ra cái mức kèo là đội khách arsenal chấp đội chủ nhà lần lượt với các mức chấp là 0.25 này rồi chấp nửa trái cả chặn này thì thì bên cạnh đó cũng có cái mã kèo đồng cho Arsenal với Wattin nhưng mà về cái mã kèo đồng thì anh em thấy này à, cái tỷ lệ nhà cái đưa ra chỉ là ăn là một ăn 0.57 57 mà thôi cái tỷ lệ rất là thấp vì cái uh, trình độ của Arsenal với Sporting chênh lệch nhau rất là nhiều nha anh em đấy còn ờ, về cái mã kèo tài xỉu cũng vậy thì ờ, nhà cái đã đưa ra các mã tài xỉu như là 2.25 này rồi 2.5 rồi 2.75 nói chung là rất nhiều mã kèo để anh em lựa chọn luôn anh em thích mã nào anh em vào mã đó đấy à, bên cạnh đó còn có mã tỷ số này rồi rồi mã kèo hiệp 1 này rồi rồi mã kèo gốc kèo thẻ rồi à, mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn nói chung là rất rất nhiều mã kèo để anh em lựa chọn luôn đấy à, ok thì trước khi mà à, tiếng đẩy cái mã kèo mà tiến chọn lên cho anh em tham khảo ấy thì à, anh em hãy cùng Tiến đi phân tích về cái cặp đấu này nha uh, Trước tiên thì à, Tiến sẽ nói về cái phong độ của thằng Sporting trước nha anh em Thì thì thằng Sporting này anh em có thể thấy nè Sau cái trận hòa mà 1-1 trước uh, Midtjylland ở trận lượt đi cúp C2 vừa rồi ấy thì ngay sau đó Sporting uh, đã có những chiến thắng đầy thuyết phục trước mọi đối thủ luôn đây trước tiên là cái trận thắng 3-2 trước uh, Chavez tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha này đấy ngay sau đó thì uh, Sporting lại lại tiếp tục tiến vào cái vòng uh, uh, 18 cúp C2 khi mà đánh bại uh, Midtjylland với tỷ số đậm là 4 4-0 ngay chặn lượt về ngay trên sân nhà của Midtjylland luôn đấy à, xong quay về với giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha thì thì cái thằng ờ, Sporting này lại tiếp tục có được hai cái chiến thắng rất là thuyết phục à, lần lượt trước uh, Estori này à, với tỷ số 2-0 rồi mới đây nhất là một chiến thắng trước uh, Botti với tỷ số 1-0 đấy và anh em có thể thấy này à, à, là những cái trận đấu này ấy Botin thì thì sau trải qua những cái trận đấu này thì Botin dường như là ngày càng chơi thăng hoa hơn khi mà liên tục giữ sạch lưới đến đến ờ, uh, trận gần nhất đấy và cái thành tích này này cũng uh, đã giúp cho cái thằng Sporting này uh, có được một cái vị trí là đứng thứ tư trên bảng xếp hạng uh, vô địch quốc gia Bồ Đào Nha với 47 điểm sau 23 vòng đấu thì uh, thì uh, cái mục tiêu mà vào cái top 3 của giải đấu này uh, với Sporting vẫn là còn nha anh em Đấy anh em xem này, tại cái giải đấu này hiện tại thì Bottin tuy chỉ có được 43 47 điểm sau 23 vòng đấu nhưng ờ, cái cơ hội mà để vô địch giải đấu này ấy, thì thì ờ, gần như là không còn đối với Sporting nữa rồi. À, khi mà đội đầu bảng Benfica bỏ xa đến 15 điểm cách biệt đấy. Nhưng mà cái mục tiêu top 3 để giành cái vé tham dự cúp C1 thì thì vẫn còn đối với uh, Sporting nha anh em. Khi mà lần lượt uh, Sporting kém uh, top 3 là Brada này với uh, 5 điểm và 7 điểm so với uh, đội thứ hai là Porto đấy thì đây cũng có lẽ là một phần ờ, động lực rất là lớn để Sporting có thể tự tin bước vào cái cuộc đối đầu vào đêm nay à, nhưng mà có điều hơi đen cho Sporting nha anh em là là đội bóng này phải đụng độ với cái uh, uh, đội bóng đang đứng đầu tại ngoại hạng Anh đó chính là Arsenal thì Arsenal đang có một cái phong độ là cực kỳ cao uh, và và Sporting lại phải đối đầu với Arsenal trong cái uh, lượt trận đêm nay đấy thì anh em có thể thấy Arsenal sau khi mà trải qua cái loạt trận uh, uh, thất vọng khi mà không biết mùa chiến thắng ở bốn cái trận đấu trước đó nè với ba thất bại và một hòa thì ở ờ, bốn trận đấu gần nhất tại ngoại hạng Anh ấy thì uh, Arsenal uh, đều làm rất tốt luôn với bốn chiến thắng liên tiếp này uh, lần lượt trước các đối thủ như là trận thắng 42 trước Aston Villa này đấy rồi lại thắng 1-0 trước Leicester này rồi ngay sau đó là chiến thắng uh, rất là đậm 4-0 trước Everton và mới đây nhất là chiến thắng 3-2 trên sân nhà trước bên Bournemouth đấy mà nhìn lại cái trận đấu giữa Arsenal với bên Bournemouth này Tiến sẽ vào cho anh em xem nè nếu mà, mà anh em nhìn vào trận đấu này thì anh em sẽ thấy này chính đội khách bên Bournemouth mới là cái đội ờ, mà mở uh, tỷ số hai bàn liên tiếp trước Arsenal đấy nhưng mà với cái bản lĩnh và cái mục tiêu vô địch ngoại hạng Anh của mình ấy thì cái thằng Arsenal này đã lật ngược tình thế và, và bất ngờ có được ba bàn thắng ngược trước bên Bournemouth luôn nha anh em đấy thì uh, cái thành tích này này cũng giúp cho Arsenal uh, hiện tại vẫn uh, đang bảo vệ được cái ngôi bầu đầu bảng tại ngoại hạng Anh của mình với 63 điểm sau 26 vòng đấu và bỏ xa cái đội xếp top 2 là Man City với uh, 5 điểm cách biệt nha. Đấy. Và đêm nay thì Arsenal sẽ tiếp tục uh, uh, cũng cái cái cái đỉnh cao phong độ của mình và bước vào cái cuộc đối đầu với uh, Sporting. Đấy. Thì cái đội bóng mà đến từ Bồ Đào Nha cũng đang có phong độ uh, cực kỳ cao luôn nha anh em nhưng mà xét về mọi mặt ấy, cũng như là cái uh, tình hình lực lượng con người này thì Arsenal uh, có lẽ là hoàn toàn trên cơ rất là nhiều so với Sporting đấy và trong cái lịch sử đối đầu thì uh, uh, anh em cũng có thể thấy này uh, tại giải cúp C2 năm 2018 này thì Arsenal cũng đã giành được uh, tổng chiến thắng 1-0 trước Sporting sau hai cái lượt chặn uh, được diễn ra đấy nhưng mà hiện tại thì Arsenal còn mạnh hơn rất rất là nhiều so với cái thời điểm này nữa anh em đấy nên chắc chắn là với cái mã kèo uh, uh, hiện tại mà nhà cái đưa ra chỉ là Arsenal uh, chấp uh, 0.25 này này thì Tiến hoàn toàn tin tưởng vào một cái chiến thắng dành cho Arsenal luôn nha anh em đấy vậy nên Tiến sẽ chốt nhanh cho anh em hai cái mã kèo đây mã kèo Arsenal chấp 0.25 cả chặn này cùng với đó là cái mã kèo VIP tài thẻ tài gốc tài gốc nha anh em tài gốc 8.5 cả chặn này đấy vì với cái lượt chặn đầu tiên thì chắc chắn là cả hai đội đều muốn uh, mang về một cái uh, lợi thế uh, đầu tiên cho mình đấy thì đặc biệt là cái thằng Arsenal này nên uh, chắc chắn là trận đấu này sẽ diễn ra rất là hấp dẫn này và với cái lối chơi uh, tấn công toàn lực của Arsenal ấy thì thì uh, chắc chắn là cái trận đấu này sẽ diễn ra với rất là nhiều uh, uh, cái quả phải góc từ trọng tài luôn đấy ok thì đây chỉ là những cái mã kèo mà tiến lên trước để cho anh em tham khảo trước trận đấu mà thôi uh, uh, và bên cạnh uh, các cái mã kèo này á thì còn có nhiều cái mã kèo vip này kèo chuẩn hơn tiến sẽ đẩy lên riêng trên nhóm cho anh em trước giờ bóng lăn cách trận đấu từ 1 đến 2 tiếng khi mà đã có cái thông tin cũng như cái lực lượng chính thức về hai đội ấy đấy còn những anh em nào mà muốn lấy được những cái mã kèo này thì cứ uh, uh, liên hệ cho tiến để uh, tiến đưa anh em vào nhóm và tiến cũng nhắc lại là vào nhóm của tiến ấy thì hoàn toàn là miễn phí luôn và tiến sẽ không thu một đồng phí hay lọc lá gì từ anh em hết nha đấy nên anh em mà đang xa bờ muốn gỡ thì cứ uh, Ờ, mạnh dạng liên hệ cho tiến còn cái thông tin liên hệ thì tiến có dán cái số zalo này cũng như cũng như là cái telegram ở dưới ở phía dưới cái góc màn hình trong cái video này đấy à, và tiến cũng sẽ có phần quà là 500k dành cho những anh em nào mà bình luận ờ, chính xác nhất và sớm nhất à, về cái tỷ số trận đấu này trong cái video ngày trong cái video hôm nay của tiến đấy nên anh em hãy nhanh tay dự đoán cái tỷ số của trận đấu này nhá đấy ok thì cái video này cũng vậy rồi nên uh, tiến cũng uh, sẽ kết thúc cái video này tại đây nha nếu mà những anh em nào mà đã yêu quý tiếng ấy thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn like cái video này à, và đừng có quên là ấn luôn cái nút à, đăng ký theo dõi kênh tiếng soi kèo này cũng như là cái kênh à, tiếng bóng đá để cho anh em có thể nhận được à, những cái thông báo khi mà có video mới nhất từ hai cái kênh của tiếng nha ok chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo sắp tới mà anh em đã đầu tư